Xin chào tất cả mọi người Tôi tên là Kazu của nhóm Double Wish này đi đến nhà hàng đó Một trên đặt hàng là rất rất nổi tiếng và đã được tổ chức 30 năm trước nên rất rất ngon nên tôi muốn đi ở đây nè Ok, bye bye Bye bye Đây là bột chiên ra là một người bạn biết comment trên YouTube của chúng tôi hãy ăn bột chim đi nhá nên tôi đến ở đây nè hình như là bên Nhật không có như bột chim nên tôi không biết thế nào vì thế nào giống như là khoai tây chiên khoai tây chiên cái này là món cổ Việt giống như là mì món chén nhưng cái này là là có gì chất là chắc là cổ nước nước mắm và đường bất ngờ này lúc trước tôi ăn bánh dài khi đó khi đó tôi muốn ăn cõi đây là chắc chắn ngon nghĩa rồi nó nhiều là quay sợ đúng không như là như vậy nhưng thật ra là tôi chưa bao giờ ăn quay sợ tôi nghe nói cuộc chiên là giống như khoai tây chiên nên tôi nghĩ như vậy nhưng cái này là không phải như không phải như coi chai trang tại vì rất rất mềm và hơn hột ketchup chắc chắn không súp này tôi là <laughs> rất ngon <laughs> phút này là rất ngon cho người Nhật Bản tại vì hầu như người Nhật à không tất cả người Nhật biết nước tương à. hơi ngọt thì hơi ngọt nhưng nước tương Việt Nam là hơi mặn nhưng mà cái này là có đường nên rất thích hợp với người Nhật Bản khi nấu ăn món Nhật Bản thì chắc chắn sử dụng nước tương à, nước tương đó là vì hơi ngọt hơi bị ngọt nên tôi nghĩ lúc này là rất rất hợp với người Nhật Bản đấy nếu các bạn sử dụng nước tương đó nước tương này thì có thể nấu ăn món Nhật Bản Mỹ thái thái thái thứ nè theo tôi xoài này là không cần chỉ lúc này tôi ok nha bạn ơi nếu có bạn của người nhật thì hãy giới thiệu món này tại vì chắc chắn người nhật thích món này bột chín còn nữa bên Nhật không có bốn chim như này nên tôi và các bạn hãy giới thiệu về bốn chim mọi người ơi nếu thích video này thì hãy share và subscribe nhé bye bye tôi tên là Kazune bye bye bye bye